Seagate Grande Tôi yêu Grande Yamaha Grande, xe ga tiết kiệm nhiên liệu số 1 Việt Nam New Me Discover with Yamaha Không còn nguyên lòng nữa, em về làm phát triển trang trại à. Nhược điểm thì ờ, nhiều lắm chị ơi Không thể đi tàu xe được Em thường ngủ là sexy, không mặc đồ chị <laughs> tại vì em em thường ở trong trang trại riêng mình ở đó có bò không đâu có người đâu ngủ mặc đồ <laughs> em không sợ bò nó nhìn thấy à. mời bạn nam rồi chào bạn mời đi mời bạn nữ mời đi bạn mời bạn nam giới thiệu về mình dạ à, xin chào ông Quỳnh Linh chào chị Cát Tường chào bạn nữ chào tất cả các bạn à, mình tên là Nguyễn Minh Tân mình đến từ Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh Tân làm gì nghề gì Tân dạ em à, công việc chính em là nhân viên văn phòng nay em à, không còn nguyên văn nữa em về làm phát triển trang trại ạ à. là mình làm riêng cho mình luôn á hả em dạ đúng chị em làm à. riêng cho em ạ à. à mời bạn nữ giới thiệu xin chào à, chị Cát Tường em xin chào anh Quyền Linh chào em à, xin chào anh bên cạnh và tất cả các bạn có mặt trong trường quay hôm nay em tên là Phan Thị Huyền Trang năm nay em 33 tuổi à, hiện em à, đang à, sinh sống tại và làm việc tại thủ đức à, công việc của em là em à, kinh doanh thời trang ạ à. kinh doanh online hay là có có shop có địa dạ, chỉ có shop ạ à. à dạ. vậy hả à, điểm mạnh điểm yếu của em là gì ưu điểm của em là em thích giúp đỡ người lớn tuổi thích nấu ăn em thích ca hát ạ à. em thích đi du lịch ạ à. bạn trai dạ em thì ưu điểm của em thì em biết nấu ăn biết quan tâm chia sẻ người khác ừ. rồi biết tự lập cũng biết chiều chuộng bằng nữ à. rồi nhược điểm của bạn trai là gì dạ em nhược điểm thì ờ, nhiều lắm chị ơi nhưng mà em chỉ kể một ờ, số đặc điểm nổi nổi trội thôi không thể đi tàu xe được say sóng á rồi cái thứ hai là em ăn nhiều lắm có đi ờ, đâu xa chưa dạ em đi thường em đi phượt thì đi bằng xe máy ạ à. yeah. rồi ơi bên đây cô gái này là thích đi du lịch em đi du lịch bằng gì em dạ em đi máy bay ạ trời ơi đi máy bay được không em em trai dạ được chị à, thì t... có gì đâu bên kia đi máy bay em đi xe máy khi nào tới tới <laughs> rồi còn tật xấu gì nữa em em thường không biết có nên nói không đây cũng ngại quá kệ nói đại Cả đi đại ha. nói cho bằng kia bằng hiểu thứ nhất là em không mặc đồ lót gì ơi hả cái <laughs> gì hiện tại giờ có mặc không dạ không luôn à ờ, nhỏ ba, ba mẹ không có mua cho mặt hả hay sao không phải ờ, thở ờ, mới phát triển lên thì gia đình có quan tâm chứ cha mẹ là cũng phải lo cho con cái gì cái ờ, vị thành niên mà xong rồi em cảm thấy không được thôi cứ bỏ hết không có mặc được mai là em nam chứ em nữ là mệt đó mà <laughs> dạ cái thứ hai nữa em thường ngủ là sexy không mặc đồ chị <laughs> đúng rồi ra đường không còn thèm mặc nữa ở nhà bận chi ờ, không chị ơi tại vì em em thường ở trong trang trại riêng mình ở đó có bò không đâu có người đâu ngủ mặc đồ <laughs> em không sợ bò nó nhìn thấy ờ dạ với lại thường em có tật xấu đi đó là em thường đi toilet đi lắm chị ơi dạ mỗi lần đi là dướng bận mất công lắm chỉ cần mình khổng mặc đồ ra là ngay là xử thôi cái gì vậy trời thôi thôi thôi thôi dừng chỗ này được rồi đó dạ chuyển qua bạn nữ đi cái này nguy hiểm quá em em cảm nhận em khi em nghe anh chia sẻ cái tật xấu của ảnh thì em thấy sao dạ ảnh thật thà thật thà <laughs> nhưng mà em nghe tật xấu của ảnh em có thấy sợ gì không dạ cũng sợ <laughs> không em ơi các em về anh sẽ cải thiện cổ ờ, thấy cái mặt cổ hơi hoang mang còn sợ hay không thì tôi chưa biết rồi mình thì mình có cái ờ, yếu điểm gì không em dạ à, yếu điểm của em là hay quên à hay khóc ai nói những điều gì thí dụ như um, hơi hơi xúc phạm chút thì em em cũng là hay tổn à, thương và tổn thương là em khóc em hơi nói nhiều mà chắc do ngành nghề kinh doanh buôn bán của em ạ à. em ơi em khóc nhiều cần người dỗ không em <laughs> anh dỗ cũng được nhưng anh nhớ bận đồ là được <laughs> Mình đã trải qua mấy mối tình rồi Nếu mà chính thức chỉ một mối tình 7 năm Quen dạ. 7 năm hay là chia tay 7 năm rồi? Dạ quen 7 năm chia tay 3 ờ, tháng rồi Rồi quên tình cũ 7 năm nữa chưa? Dạ quên chị, dứt điểm rồi Cái gì? Sao quen 7 năm mà mới 3 tháng quên Sao hết quên được? Trời? Dạ ngày xưa cô ấy là học trò của chị em ờ, Năm thứ bảy em mới phát hiện ra là mình không hợp Bị gì ờ, uh... 6 năm kia là hợp hả? Dạ, cổ thì đam mê nghệ thuật Ờ, chụp ảnh là thích đi đây đi đó đi từ lưa thích đi nào đi à vậy 6 năm trước họ chị ấy có bạn ấy có chụp ảnh không có nhưng mà gần gần em chấp nhận được còn người này đi tuốt rồi đi mấy ngày mới về thôi nếu mà gia đình vậy thì có người vợ vậy thì em, em không chấp nhận được kỳ lạ nha dạ. nếu giờ em gặp người yêu ví dụ đi quay phim đi cả tháng đi như tụi anh mỗi lần đi quay phim đi làm nghệ thuật cả tháng hai tháng á dạ. rồi sao thì ờ, đó là tùy công việc đi là, là vì lý do cá nhân đi chơi cho vui vậy thôi chứ không phải là vì công việc nếu vì công việc mình có thể chấp nhận được à dạ Rồi, tình trường mình thì sao em? Dạ, em uh, trải qua hai mối tình à, Một mối tình là thời khi còn đi học Mối tình thứ hai thì em uh, chia tay cách đây khoảng uh, một năm nay Lý do là anh ấy sống hướng ngoại, còn em thì em không sống hướng nội Bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Cao khoảng một m bảy. à. dư luôn Dạ, em mét ba chị <laughs> Ít nói Thương yêu chăm sóc người lớn tuổi giống em vậy đó à. Rồi à, cái đó dễ rồi rồi có à. những điều gì em không thích ở người bạn trai không chung thủy lăng nhăng ki bo keo kiệt à, nói nhiều em trai em thấy được đáp ứng được bao nhiêu phần trăm em thấy trăm phần trăm anh em thì không keo kiệt cũng không bi bo không à. nói nhiều mà đụng chuyện thì nói thôi chăm sóc người lớn không à, em thì dĩ nhiên nhìn người lớn là vậy là thương yêu chăm sóc người già nhiều khi em ra đường thấy người già đi một mình em đó ở ờ, nhà cô đâu ừ. à, con chở cô về rồi vậy dạ. tốt rồi tốt em muốn tìm một người yêu thương như thế nào dạ em thì à, cần một người bạn gái cá tính mạnh nếu mà ngoại hình thì chị à, tin càng tốt bởi nhưng mà cũng vì nhà không kém thầy công dung công hạnh nói chung là cái hình mẫu phải từ chị cắt tường cửa lên em mới chịu à cá tính mạnh là mạnh sao mạnh chỗ nào dạ mạnh cỡ như má em vậy đó má em sao dạ má em là bà năm mà nổi tiếng là hung dữ nhất dùng ủa thích kiếm vợ nọ hung dữ hả phải dữ hơn nữa dữ vậy chị không được em mà à. phải dữ hơn nữa đừng cao quá chị phải tròn tròn bự bự giống chị em mới chịu rồi. về ôm nó mới đã còn gì nữa không có điều gì không thích ở người phụ nữ không điều em thích phụ nữ là người ở dơ chị ở dơ mà ví dụ bày hầy quá rồi ờ, hay nó cằn nhằn cạp rạp chẳng thà nói nói lần một thôi em chịu nổi chứ nói nhiều quá em đi luôn á để mình em ở dơ được rồi à, ha dạ em thấy vậy chứ không ở dơ đâu anh khi nào mà ờ, tại vì có mình em thôi à. chứ mà có người bên ngoài hoặc là có ai đó là gần gũi tiếp xúc thì em là luôn thơm tho sạch sẽ rồi chuẩn bị sẵn sàng để mọi thứ để tiến tới hôn nhân chưa dạ ba má chuẩn bị 2 tỷ ạ đám cưới không 2 tỷ dạ không đám cưới xong mà cho ly lập nghiệp á à là cho 2 tỷ đi đám cưới dạ. lấy vợ đúng không dạ. mà má giữ lắm hả hay giữ không giữ mà chằn lắm má có điều ra đưa ra cái tiêu chuẩn con con gái à, con dâu tôi như thế nào không má nói thì cứ chọn giống má được rồi hai ngổ về gặp nhau có lẽ cũng vui lắm rồi có làm dâu không muốn làm làm muốn không không chị em có trang trại riêng mà dạ có 2 tỷ trước thiệt phải không dạ có ạ à. nghe 2 tỷ mừng quá <laughs> ô chào em gái dạ em chào Dễ anh linh ạ à. chắc à. hôm mai bà mối cũng được 10% phần trăm anh minh trai ở đây á là một con người cũng rất thật thà phải không có những cái điều Thôi, sâu kín vậy? mà cũng kể hết nữa bên đây thì thấy hiền lành á yeah. Dạ. thôi để hai người nói chuyện nha dạ chứ anh thấy uh, bên đàn gái dễ thương rồi đó đàn trai <laughs> chịu đàn gái rồi đó mà hôm nay em đi chơi đi với ai em gái dạ hôm nay em đi với lại hai em gái của em và em trai của em ạ à. em ruột luôn đó hả dạ một người em ruột và người em họ em rồi cho chị dạ. gặp em ruột của em rồi dạ em ờ, xin chào anh quyền linh chị cát tường em chào anh tân ạ à, và tất cả các bạn khán giả đang xem chương trình ạ à. Em tên là Thanh Thảo, em là em gái ruột của chị Trang Theo cái nhận xét riêng của em á, thì em thấy là anh Tân là một người ờ, hiền lành, điềm đạm Tính tình thì chân thật nhưng mà hơi bị quá mức tí xíu em mong anh chị là sẽ cho nhau một cơ hội để có thể là tìm hiểu nhau một cách kỹ càng hơn ạ Tần đi với ai Tần? Dạ đi với chú ruột ạ à. Chú ruột hả? Dạ chú ruột Chào Nguyễn Linh và các Tường và các bạn ở đây Nói chung là thằng Tân là nó cũng uh, tự lập từ nhỏ tới ba mươi mấy bốn mươi tuổi mà chưa có vợ là nó yêu đương vất vả mà kết quả cũng như không rồi bây giờ thôi tới chương trình này tạo cho nó một cơ hội để cho nó bấm chuông để về có ờ, con dâu cho bà chị tôi cho vui thì mà bơm vô sao cho nó mạnh để cho mà hai đứa nó, nó, nó bấm để cho nó kết hợp với nhau cho nó hạnh phúc vậy thôi dạ ba ba ba má bơm 2 tỷ chú có bơm cho miếng nào nữa không cái đó mình không hứa được nhưng mà điều mình uh, thực hành thôi tính trước bữa không tới rồi cảm ơn chú rồi mở rào anh có món quà tặng em dạ em cũng có món quà em tặng anh ạ à. đứng gồng quá ngồi xuống đi em gồng quá em run quá lên thì bây giờ thấy khóc quá trời chào em đại trước nha anh anh thấy em xinh gái quá đẹp gái quá là một cái hình mẫu ờ, nhỏ nhỏ xinh xinh giống như má anh vậy đó anh chọn rồi đó nhưng mà không biết cái, người cái cá tính của em có mạnh hay không nữa anh cái cần điều đó bởi vì anh lì lắm không ai trị được hết á nhà má nói nói nói tiếng trước tiếng sau bà phan đồ phan anh chụp không nhầm hết á <laughs> em thì à, em thấy à, ngoại hình của anh thì à, dễ nhìn ạ à, anh nói chuyện thì hiền à, thật thà em thì hôm nay em đến đây thì em có một à, đoạn bài hát à, em gửi tặng cho anh cũng như là tất cả mọi người trong đây ạ à. Anh có biết không hè về phường hồng đẹp lắm Tình mình càng nồng thắm cho bao ướt vòng trao dân Giờ trong tim em màu hồng không phôi phôi xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phường ơi Tôi xin cảm ơn ạ hay quá hay quá tiến tới hát đi tới em đó tới em, em hát hả em thì hát thì dở lắm nhưng cũng ráng bừa luôn <laughs> bừa tới hát bài gì đó hát đi tặng đáp lại đi dở đừng chơi nha yeah. Dạ. <laughs> anh xin thề anh sẽ yêu mãi thôi yêu em nằm say suốt đời anh năm mười quan đẹp trai dễ thương và con tìm sách chung tình gặp em đêm nay mày dường như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao mình yêu nhau đi đừng nghĩ chi em ơi Nghĩ lên yêu anh yêu anh nhé Nhảy người lên. anh yêu hơi nhảy em có nghe trong tim bao tiếng yêu vang lên dành cho em đó người anh yêu hơi mới chỉ xa xôi em biết không em ơi I love you quá dữ quá dữ lắng nghe là lắng nghe là hết quá Ủa, quá dữ lúc lúc mà giữ mấy bò ai hát bài này lắm hả không có anh em giữ hát hát bài khác dạ, đi chân bò cầm cái ra to mà không đi ta lấy cây chọc đít <laughs> bỏ. bỏ hát cô với, với bò phải không dạ mà không bận đồ không rồi đứng hát trời ơi sao nó lều bèo vậy trời <coughs> ủa nó nghe nè rồi bé mốt lấy vợ về rồi có bận đồ không lấy vợ về chắc ờ, phải mặc chứ chị có không tối ngủ chắc phải khép nép tí xíu thôi vô chuyện tình cảm đi bây giờ em thuyết phục cô gái đi hỏi cô gái giờ ờ, mình hẹn hò đầu tiên ở đâu như thế nào đó anh thấy em có dây rụt rè ờ, em kinh doanh nấu nhiều nữa anh thích phụ nữ nói nhiều mà nói chuẩn nói làm sao thuyết phục được người khác là em em cảm nhận gì anh anh thật thà chỗ cần đứng lên đứng lên xem xem cho kỹ đi <laughs> không body anh là em thấy là được rồi đó ổn à, rồi đó xem, dạ. em cứ coi đi anh men lì anh tham đi men lì mà <laughs> nói thật sự sự em cần một phụ nữ cá tính mạnh em thấy cô này có cá tính mạnh không dạ cái nghề tay trái của em em là cho dai nữa mà nên em phải cần con cọp <laughs> mạnh mẽ lên em thử mạnh mẽ cho em xem đi người ta mắc cỡ thôi chứ người ta dân kinh doanh mà thôi em em đứng lên thì cảm nhận đi đứng lên đứng lên rồi cảm nhận sao cảm nhận sao <laughs> sao nghe lạnh ngắt chị tường ơi dạ thì à, để à, nút bấm sẽ là quyết định của em ừ bây giờ nói như thế này à anh thấy anh với em không học rồi nó lớn hay nó nhỏ <laughs> dạ nói gì vậy nói gì dạ, vậy? em, em cái câu bùa của em anh <laughs> em rót bùa trong trong cổ á nói gì vậy em nói nhỏ chị nghe rồi đừng dạ. có bị dụ nha nó nói gì vậy ảnh <laughs> nói em là à, nên cho cơ hội à <laughs> dạ. không dám Trời. nói lớn cho bà con người ta nghe nữa Trời chơi năn nỉ Ủa sao đụng hoài nó cũng thấy à, anh Kiếm đi Bên kia Trời Rồi suy nghĩ thật kỹ nha Rất là nhiều người đang theo dõi chúng ta Gia đình, bạn bè, người thân Hãy quyết định thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm một hai ba hết thời gian mời hai bạn và sao cả hai đều không bấm dạ như em đã trao đổi em cần một người có tính rất mạnh rất là nhanh nhạy bén em thấy bạn nữ hơi lục rè còn bạn gái em thì à, em nghĩ là giữa em và anh Tân có nhiều điều không có phù hợp với nhau Nãy em nói nhỏ nhỏ cổ gì vậy? Giờ bật mí luôn đi nói nhỏ gì vậy? Em nói là có thể trên đây mình bấm vô ra ngoài mình sẽ có cơ hội tìm hiểu tiếp Tào lao ở trên đây là cơ hội ở cái ghế đó cái ghế rất là là thiêng liêng ai bấm nút trên đó là người ta cơ hội tiến tới hôn nhân rất là cao từ cái ghế này mà không có bấm là bấm. coi như không có duyên đó em dạ, nha biết. là mất cái duyên rồi đó dạ. chứ không có ra ngoài gặp nhau gì nữa đâu ra ngoài tôi sẽ có một cái duyên khác thay mặt chương trình chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha khuyết điểm lớn nhất của em hơi quá tự kỷ à, ờ, em khá nhút nhát em rất là nóng tính với lại ờ, hơi bướng một chút ừ, cái tiêu chuẩn tiên quyết đầu tiên là bạn ấy nấu ăn phải ngon chả nếu chịu khó ăn chắc được mời bạn nam chào anh Quỳnh Linh chào chị Cát Tường chào dạ. quý vị khán giả ngồi đi em mời bạn nữ là chị Bắc Cường chào chị rồi bây giờ giới thiệu về mình đi bạn Em xin tự giới thiệu em tên là Trần Thế Hiến Năm nay 29 tuổi à, Hiện đang làm việc tại à, Đắk lắc Em làm nghề gì? Dạ em uh, kinh doanh tự do Nói chung là cũng đa ngành nghề Rồi mời bạn nữ giới thiệu Em là tên là Trần Thị Mỹ Tiên Năm nay 24 tuổi Em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh Quê em ở Bình Định chị Bình Định Dạ em đang làm nhân viên kế toán à, Tiên 24 ừ. tuổi, Hiến 29 tuổi Cái tuổi này thì nó cũng hợp nhau như vấn đề cái chỗ là hai bạn xa. ở xa gần như hai đầu nỗi nhớ đó bạn gái có ngại về việc này không yêu xa thì em không ngại nhưng mà trước kia em cũng có quen một anh á anh ừ. yêu cũng xa xong rồi bị bỏ không biết con chuyến này yêu có bị bỏ không <laughs> sao đâu em chuyến này mình nhắm tình mình nó ổn mình bỏ ta trước đi cưng trời số bậy nữa nói cho vui thôi nhưng mà dù xa thì xa cũng là phải tranh thủ thời gian rồi lâu lâu phải thăm nhau thì mới có thể nuôi dưỡng tình yêu được đúng không em gái dạ bây giờ em giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của mình đi dạ chắc em nói điểm yếu trước nha chị em à, gặp đám đông thì em hơi run em khá nhút nhát em rất là nóng tính với lại à, hơi bướng một chút tại vì em con út nên cũng được chiều á chị em à, sợ nhất là sợ sâu á chị em sợ lắm có nhiều loại sâu lắm em sợ tất cả các loại sâu em hả dạ nói chung là con trùng mà không có chân á anh là em sợ có nhiều con không có chân lắm đó em cũng sợ luôn vậy đó hả nói chung là con gì mà cái thân hình nó hơi uốn éo uốn éo là em sợ mềm mềm uốn éo là sợ dạ. bạn trai ưu điểm khuyết điểm của em là gì ưu điểm của em có lẽ là dạng dĩ với lại khá là hòa đồng vui tính khuyết điểm lớn nhất của em chắc có lẽ qua là đôi lúc hơi quá tự phụ vào, ờ, vào bản thân mình mình quá chủ quan cụ thể công việc của em là gì dạ hiện tại thì em đang buôn bán sửa chữa điện thoại với lại à, mở một quán cà phê tiên ơi tiên bữa nào em lên đắk lắc em muốn cà phê đắk lắc đi ngon lắm dạ. rồi em vô giả bộ sửa điện thoại luôn dạ em cũng có thím em ở trên đắk lắc anh vậy được rồi lên thăm thím luôn được rồi tình trường thì sao mình trải qua mấy mối tình rồi em em trải qua một mối tình à. quen nhau được ừ, một năm xong rồi bị đá gái đúng là thiệt tình tao nói chia tay đi còn bị đá hề quá nếu được thì bao lâu mình sẽ tính tới chuyện hôn nhân người ta nói lấy vợ là lấy liền tay á chị càng sớm càng tốt cũng được lấy vợ đó em lấy chồng mà em nói cho anh kia nghe thôi còn em thì ảnh sao em dạy trời ơi dễ thương quá cái nhiệm vụ đó để anh em ơi hôm nay là anh sai em dạy đó rồi tình trường của anh thì sao em có trải qua ba mối tình thực sự thì ờ, cũng cũng do tính chất công việc nó khiến em mất cái sự quan tâm với người ta nên ờ, cái tình cảm dần dần nó xa cách ví dụ như giờ em anh quen xa quá rồi anh cũng bỏ bê vậy rồi xong làm sao theo lịch làm việc thì có lẽ là mỗi tháng anh xuống sài gòn từ 2 tới 4 lần tốt quá được không em dạ cũng được chị cũng được ha như vậy là hợp lý vừa kết hợp công việc rồi thăm em luôn dạ được rồi đó. lỡ mà có à, nói chuyện được á biết đâu em lên đó em làm trời ơi quá bé mà dễ thương gì đâu luôn em có cần thêm người phụ công việc mình không em dạ. quản lý quán cà phê nè dạ thực ra thì giờ em không cần người quản lý quán cà phê hay ờ, hay là tìm điện thoại hộ em nữa em chỉ cần một người quản lý em thôi chị trời ơi hay quá hai người này nói chuyện dễ thôi gì đâu lên trận quản lý ảnh được không em dạ chắc dư chị chắc dư ha rồi được em Vậy. có tìm người yêu như thế nào hả em gái cao hơn em à, người thì dễ thương một chút nhậu thì được nhưng mà đừng hút thuốc là được ổn hút thuốc bên không đây em? nói ổn không con có con có không có hút hả trời ơi chị nghe tụi nó ổn hút nhiều không dạ à, bình thường thì ờ, một ngày khoảng vào tầm 5 điếu bỏ từ từ bỏ đi còn ba rồi còn hai còn một rồi dẹp luôn đi em hút một ngày mà hai gói thì bỏ từ từ chứ còn 5 điếu thì bây giờ là mình bỏ luôn tôi đã giá mà không được luôn bỏ luôn đi em bạn trai em đáp dạ ứng dạ, được vâng. bao nhiêu phần trăm phần bỏ thuốc em sẽ cố gắng nếu uh, nếu hai người thực sự mà có động tạo được động lực cho nhau quyết định mà tiến tới về lâu dài á thì à, em nghĩ điều đó bỏ chắc cũng không có gì là khó khăn em nói là có thể em cuốn gói lên đó luôn mà cũng chưa có động lực hả <laughs> cũng phải coi chứ đàn ông cũng đâu có dễ dãi em cũng phải nhìn mặt cái coi có nhận cái gói này không chứ bạn trai đưa ra chuẩn tìm bạn gái như thế nào người vợ tương lai của mình như thế nào ừ, cái tiêu chuẩn tiên quyết đầu tiên là bạn ấy nấu ăn phải ngon nấu ăn được không em dạ nếu chịu khó ăn chắc được chịu khó ăn thì được nha cưng người ta nấu rồi đó mà ăn được hay không tùy em dạ tiếp em à, cao thì à, một m năm mươi trở lên là được ngoại hình dễ nhìn sâu sắc trong tính cách một xíu em có um, điều gì em không thích ở người phụ nữ không em không thích ở người phụ nữ là không có lễ độ với cha mẹ hoặc người lớn phụ nữ thì phải có trang điểm cái đó là cái quyền làm đẹp ưu tiên của phụ nữ nhưng mà em nghĩ là không nên quá lè loẹt hoặc là cái style nó nó quá dị thì cũng cũng rất là khó coi đơn giản quá đưa tôi coi rồi chào, chào ông chủ ha ông chủ trẻ ha bây giờ nếu được thì bao giờ mình tiến tới hôn nhân được tuổi em cũng không đợi được lâu em nghĩ là trong nửa đầu năm sau là hợp lý nhất à, mình có phải làm dâu không em em vẫn theo cái cái lối cũ có nghĩa là khi gia đình mà ở chung với nhau đồng ý nó sẽ có sự xích mích nhỏ nhưng mà cái việc đó nó nó sẽ làm cho gia đình gần gũi với nhau hơn hiểu nhau hơn gia đình có xảy ra điều gì hay không quan trọng là ở người đàn ông chứ không phải không phải là ở người phụ nữ hoặc là mẹ chồng Được. nhà trai bạn trai rất là chín chắn ngoại hình rất là được em có thể cuốn gói đi theo chàng trai tự cuốn gói xuống thôi dạ, ồ dễ thương quá bây giờ nói thì em cảm giác anh ấy là người thế nào ừ, em nghĩ à, chắc đôi lúc anh à, cũng à, hơi gia trưởng một tí có thể bởi người đàn ông rồi họ giỏi kinh doanh đó họ bản lĩnh thì bao giờ cũng cũng có một chút xíu gia trưởng đó chút chút thì không sao cả dạ với lại chắc anh cũng ờ, người, người tình cảm à, anh thấy ổn đó cô gái bên đây cũng rất là dễ thương à, hôm nay mình có đi với người thân không em Dạ em đi với bạn thân và em họ em à, Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả Em là em họ nhưng mà cũng đồng nghĩa với là bạn dạ tiên thì tính tình vui vẻ hòa đồng còn về anh trai này thì em nghĩ cũng hợp hai người cũng xứng hy vọng là cho nhau một cái cơ hội nào đó đi với ai đi? dạ em đi với à, hai bạn thân của em dạ chào anh nguyễn à, Linh và chị Cát Tường cũng dạ. như là chào khán giả có mặt trong à, trường quay ngày hôm nay à, cũng xin nhận xét về các bạn nữ phía bên này thì nhìn uh, chung thì bạn cũng rất là dễ thương dạ. và cũng rất là nhanh nhẹn kiểm soát cũng như là quản lý được cái anh chủ quán bên kia <laughs> thì ờ, mong rằng là hai bạn sẽ cố gắng dành cho nhau một cái cơ hội để có một cái hạnh phúc dành cho riêng mình rồi cảm ơn em cảm ơn bạn bây giờ mình kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt có đố hoa dạ, cảm ơn có một việc lúc nãy mà anh không kịp nói với em dạ. thì anh cũng cùng quê với em à, anh cũng ở bình định nữa hả ừ anh sinh ra ở bình định dạ mình cùng quê nên cái phong tục tập quán với nhau anh nghĩ là chắc nó sẽ rất là dễ dàng để mà mình mình hiểu cho nhau còn cái vấn đề mà em có nói là anh cái tính anh có vẻ hơi gia trưởng nhưng mà thực sự thì anh nghĩ là um, tính anh rất công bằng dạ. ừ, nhưng mà anh có một cái hơi cứng nhắc là đúng là đúng mà sai là sai ừ, lâu lâu thì mình cũng mềm lòng chút chứ anh có chứ <laughs> muốn mềm lòng mới phải cần một bóng hồng cho em vậy dạ, em đủ chưa ừ. anh mềm nhũng luôn rồi <laughs> em ờ, em có sở thích về đọc sách hay là mình đi du lịch bụi gì không ta dạ em thích đọc truyện ngôn tình em cũng thích ờ, xem nấu ăn nhưng mà đều tại vì chắc là chưa thử nấu thôi em yêu con nít em thích con nít lắm dạ. còn anh thì anh thích em hai người này lãng mạn lắm nha à, thật sự thì à, cái ấn tượng ban đầu của anh về em nó cực kỳ tốt nên anh hy vọng em cho anh một cơ hội để à, được tìm hiểu em dạ nếu mà lên đây rồi thì đương nhiên là phải cho nhau cơ hội với anh chưa có cho hứa cái vụ thuốc chưa gì mà cơ hội anh có bỏ thuốc được không ạ à? trước đây ba em cũng hút thuốc nhiều lắm nhưng mà ba em thương em nên ba em bỏ rồi à, anh sẽ cố gắng hết mức có thể ừ, cái câu cố gắng nó yếu quá anh sẽ cố gắng hết mức có thể dạ nếu ờ, trong thời gian mình tìm hiểu thì anh sẽ thường xuyên xuống anh sẽ anh sẽ hỏi em cái lịch về lúc thời gian em rảnh để mình có thể hẹn hò một cái buổi buổi nói chuyện cho nó trọn vẹn hơn em thì lúc nào cũng rảnh trừ những lúc đi làm thì em bận thôi dứt ừ, khách ghê luôn ha anh thì lúc nào cũng bận trừ những lúc anh rảnh ra. thôi dạ em không bắt anh là phải ờ, tháng nào cũng xuống thăm em chủ yếu là tình cảm của anh thôi tại vì lúc trước em cũng bị đá rồi nên em bị đá hoài em sợ lắm má anh có giữ không có lẽ má anh là một người phụ nữ hiền nhất mà anh từng gặp dạ chắc hiền lắm em <laughs> em cũng hiền lắm trừ những lúc em giữ ra thì còn lại em hiền lắm anh hát bài tặng của ấy hai người này nói chuyện nhau như đang đọc thơ gì ừ. nó nhẹ nhàng làm sao à dạ anh trai đứng dậy đứng đối diện cô gái nhìn thẳng và hát bài gì mình muốn nói lên cái cái tình của mình nào về cái năng khiếu nghệ thuật của em thì dạng như là nó chọi đá vào nền âm nhạc vậy đó anh nhưng mà um, cũng xin đá thì cũng bằng em thôi không hơn được đâu à, anh cứ yên tâm anh xin gửi em tới một đoạn ca khúc lần đầu tiên thấy em chỉ muốn đến thật gần nhé chờ em thôi mong niềm vui hiện lên môi xinh lần đầu tiên nắm tay anh không tin nắm tay à tới đoạn này em hết hơi rồi thôi dạ nắm tay xong có hết hơi không cho, nó nhũng chị bạn nữ đáp lại luôn chọn con tim hay là nghe lý trí chọn yêu em hay chọn phút giây biệt ly dạ thôi thôi được con sau đó cũng ờ, ý nghĩa rồi ha anh muốn ờ, mỗi bạn có 30 giây để nói lên tất cả những suy nghĩ của mình đối với đối phương nãy giờ anh gặp phụ nữ thì cái khả năng hoặc ngôn của anh nó không có được tốt nãy giờ những cái điều anh muốn nói anh cũng nói hết rồi ừ, em cảm nhận sao về anh dạ em mới 24 thì em cũng chưa va chạm nhiều chỉ là bị đá hàng lần đó thôi đá nữa bây giờ cô này cô rất là sợ bị đá bây giờ em á, là va chạm cuộc sống nhiều rồi tình trường cũng nhiều hơn cổ bây giờ em phải nói làm sao cho cho cô cảm thấy yên tâm nếu có một ngày nào đó mà mình cái cuộc tình mình không có không đến được với nhau thì lỗi là do em không phải anh được chưa hai chị chưa chưa hả chưa nói đi nói tiếp thí dụ như trong lúc mà hai đứa mình cãi nhau á thì em không muốn nói là từ chia tay tại vì nói một lần sẽ có lần thứ hai dạ, em chỉ nói vậy thôi từ đó anh chưa ghi vào từ điển lần này mà nếu có mà à. không thành là do em đá ảnh á chứ ảnh không bao giờ để đá tay đâu. nút bấm đi các bạn chúng ta để tay vào nút bấm là chúng ta đã đến lúc phải suy nghĩ thật kỹ suy nghĩ từ trái tim của mình các bạn nhé suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm một hai ba hết thời gian bắt đầu từ bây giờ chúng ta đã hẹn hò với nhau thành ra các bạn phải nhớ những cái gì các bạn đã hứa nha nhìn mặt hai người này giống giống nhau ta dễ thương mà người ta nói là gương mặt giống nhau thê đó những chiếc vé xem phim gửi tặng các bạn ở à, cụm rạp 212 đến chiến thắng Cinebox đang chờ với những bộ phim rất hay. Gửi tặng các bạn là một bộ sản phẩm cao cấp từ thương hiệu mỹ phẩm nhập khẩu Hàn Quốc Skin Ajax. Để tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax, một sản phẩm dành cho hai bạn đó là sản phẩm của Kumagon, trợ lý dạ dày trợ sức thành công một nụ hôn đầu tiên kỷ niệm ngày hôm nay trên sân khấu bạn muốn hẹn hò và hy vọng rằng đây sẽ là một cái nụ hôn để bắt đầu cho tình yêu của hai bạn anh xin phép nha gì xỉu vậy em nắm tay thật chặt và đừng buông tay nhau ra nhé đây là một cặp rất đẹp đôi Em à, tự tin nấu ăn cũng khá ổn Em có thể hát, em có thể làm thơ Dạ em cảm thấy ấy, nhưng mà vậy mà ế thì thấy cũng hơi lạ Người đàn ông mà khi ra ngoài xã hội mà, mà không biết nhậu á thì rất là nguy hiểm Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay Xin mời Hả Mang Mời bạn Nam Chào em Mời bạn nữ rồi, rồi giờ mình giới thiệu về mình đi nha dạ, em xin chào anh quyền linh thì cát tường quý vị khán giả và bạn nữ bên kia em tên là vũ quang thành em sinh ra và lớn lên tại lâm đồng và hiện tại em đang làm ở quận 9 làm nghề gì dạ em kinh doanh à, điện thoại với lại chuẩn bị mở ờ, shop quần áo ạ ồ rồi mời bạn nữ giới thiệu dạ em chào chị cát tường em chào anh Quỳnh linh và em chào anh bên đó cùng quý vị khán giả em tên là nguyễn thị diệu linh năm nay em 24 tuổi quê em thì ờ, hàng xóm với anh đó dạ em ở đắk lắc ạ à à, hiện nay thì em đang à, sinh sống và làm việc tại sài gòn em là hướng dẫn viên du lịch ạ à, em ở thành phố em ở chỗ nào làm việc ở chỗ à, nào à, dạ em à, nhà em ở thì em ở quận 10 à, công ty của em thì là ở quận 5 rồi mai mốt em đi chơi quận 9 đó dạ em cũng thường đến quận 9 lắm anh dạ điểm mạnh điểm yếu của em là gì dạ em tự tin nấu ăn cũng khá ổn em có thể hát em có thể làm thơ em là người phụ nữ của gia đình còn nếu ra ngoài xã hội thì là em là một người phụ nữ cá tính mạnh mẽ còn cái điều yếu của em có là hơi khó tính khi mà em, em tủi thân á thì em à, hay khóc nhà trời ơi mạnh mẽ cá tính mà hay khóc nhà dạ người ta bảo là ra ngoài thì à, sống cá tính mạnh mẽ nhưng mà khi về nhà thì em là là người nội tâm rồi bây giờ bạn trổ tài làm thơ hay bạn hát gì đó một đại cái đi để à, nói đến lý do ế của em hôm nay á thì em cũng xin phép có một bài về à, để anh hiểu được nỗi khổ của em lý do vì sao em ế rồi à, gửi tặng cho bạn trai bên kia cũng vị khán giả nghe vẽ nghe về nghe về mà con gái thiệt là ngang trái tội nghiệp các nàng vì nói xấu oan mà không lên tiếng để phải khổ phiền cho sầu nhan sắc học hành xuất sắc lương đứng nhất nhì miệng hay mỉm chi nụ cười duyên dáng làm duyên làm dáng uyển chuyển thước tha luôn để má ba tự hào với khách miệng hay lách chách ở đây không có chỉ có ăn hàng ta đây chút xíu không môn nào yếu chỉ có thể thao thêm chút lao sao khi ngồi tám chuyện học hỏi kinh nghiệm để luyện cho đời dạ em xin hết ạ à. vậy mà ế hả <laughs> trời ơi bạn trai dạ em cảm thấy sao dạ em cảm thấy hay nhưng mà vậy mà ế thì thấy cũng hơi lạ em có tài lẻ gì không trai dạ em thì ờ, đá banh được đá banh ở gì dạ nữa? em cũng mới vừa thi đá banh sáng nay xong anh ờ gì cô đó cũng biết hết trơn vậy thì ờ, đội em hiện nay đang thắng năm một chủ nhật tới nếu anh ờ, có nhà ấy đi qua tụi em đá chung kết trời ơi vụ gì vậy em lần trước thì à, tụi em mới vừa tham gia cái giải à, của tổng công ty thì à, đội của em được giải nhất lần này được tổng công ty cử đi đá giải cấp thành phố ghê nha trời ơi em coi chừng đó nha em đá dữ lắm đó đá luôn á em có mấy mối tình rồi Dạ em có hai mối tình ạ Mối tình là dài nhất là mối tình nào? Ờ, 3 năm Nhưng mà ngày đấy là mối tình học trò Rồi mối tình sau học trò? Sau học trò là chia tay cách đây 3 năm Quen mấy năm? Quen mấy tháng ạ 6 tháng ạ tại sao chia tay cũng xa mặt tích lòng một thời gian là cũng uh, im im rồi chia tay luôn ạ nói chung cũng chưa có mối tình nào sâu sắc mà có thể đi đến hôn nhân đúng không dạ chưa rồi tình trường của bạn nữ thì sao dạ à, nếu mà nói mối tình chính thức thì chưa em chưa có mối tình nào còn để mà mối tình mà gọi là nhắn tin qua lại để tìm hiểu nhau á, thì đã có một mối tình nhưng mà chưa kịp nói lời yêu với anh, anh đi lấy vợ rồi rồi vậy bây giờ quyết định phải nhanh lẹ hơn dạ, nữa dạ đúng rồi như mình đã banh mình tấn công vậy đó vô dạ. liền em muốn tìm người yêu thế nào tấn công liền nào dạ à, không có gia trưởng không có ghen à, những ngày mà em ở nhà thì em sẽ là một người phụ nữ của gia đình thực ra em gốc huế em nấu ăn rất là ok em sẽ nấu ăn cho anh ăn nhưng mà những ngày em đi thì ảnh phải tự nấu ăn phải chăm sóc cho con cái những ngày em đi vắng em chỉ yêu cầu vậy thôi còn à, em à, con trai thì em thích à, biết uống rượu biết hút thuốc người đàn ông mà khi ra ngoài xã hội mà, mà không biết nhậu á thì rất là nguy hiểm cái gì đâu không biết uống rượu mà nguy hiểm nguy hiểm tại vì nào? nhiều khi không biết uống rồi bị bạn ép uống cái say á chị cái mất công em phải đi rước về lợ may mà ngày đó em đi tour á không có ai kêu mất công người ta chở đi mất tiêu dạ về ngoại hình dạ về ngoại hình thì em không có yêu cầu quá cao tại vì trai đẹp là trai của người ta em chỉ cần cao hơn em chút xíu gương em mặt cao nhiêu dạ em cao một m sáu mươi ạ cao hơn rồi đó dạ ừ. dạ à, thân hình thì cân đối như anh quyền linh thì à, em lại càng thích tại vì người ta bảo con trai mà tròn tròn thì nhìn khuôn mặt phúc hậu tại vì em muốn con của em sau này mập không giống như gà giống như em gầy là tại vì em chưa có người chăm sóc ăn dạ. bồi dưỡng vô đúng rồi hy vọng về ảnh sẽ làm cho em tăng cân em mà tăng cân là anh còn giảm cân nữa đó <laughs> nãy giờ em gái nói thì em cảm giác mình à, được bao nhiêu chắc là đáp ứng được hết à, yêu cầu của bạn nữ được hết luôn á hả dạ nhưng mà ví dụ anh mà chỉ biết uống bia không biết uống rượu đúng không em dạ cái đó không sao anh không có ép buộc anh không biết uống thì cũng không sao như nhau có gì đâu rồi còn gì nữa không em có yêu cầu bạn nữ ờ, vợ tương lai của mình là người như thế nào không dạ à, em chỉ cần bạn nữ ờ, đừng có màu mè quá biết à, lễ phép với người lớn đừng nói nhiều quá vậy thôi đơn giản vậy thôi hả dạ ờ, mắt mũi miệng tính cách có cái gì không thích không thì đừng có chảnh quá đừng có chảnh quá dạ cũng đã banh dữ lắm hả dạ quần này mượn của anh quyền linh phải không quần của tôi đó quần đẹp nhất của em à vậy là đẹp nhất anh có quần y như em luôn mà mấy ống cho anh mặc đó đẹp hơn em bây giờ nếu như mà được thì bao lâu em tiến tới hôn nhân được dạ tầm một năm đổ lại công việc của cổ là cổ rất đam mê cũng không bỏ thì những lúc mà cổ đi như vậy em có thể quá lo con khái quán xuyến trong nhà được không tới lúc đó chắc là được cái chị mình đã chuẩn bị gì cho đám cưới chưa thì bây giờ cưới là cứ cưới thôi chứ đâu cần chuẩn bị gì chị thì cũng phải có kinh tế phải tính à, trước kế hoạch rồi thì công việc của em thì hiện tại bây giờ là ổn định rồi còn cưới là thì về ở thôi ừ. bố mẹ em ở nhà thì cũng bắt em lấy vợ rồi vậy cũng được ha dạ. để mình chỉ hỏi bạn nữ coi sao như à, bên kia là cô gái rất là bản lĩnh em dạ ha rất là gọi là hơi hơi nam tính chút xíu đó dạ. anh đoán là như vậy em chào em gái nhưng nãy em yêu cầu là Ờ, em đi công tác hoài luôn chồng của em phải biết ờ, tự nấu ăn phải chăm sóc con cái này kia anh nghĩ cái vẻ này giống như đàn ông dặn dò vợ quá nha à, dạ thực tế em không có đi nhiều như vậy đâu dạ à. À, nếu như mà tính ra cái mùa cao điểm thì có thể là tụi em xoay đầu mười mấy hai mươi ngày trong một tháng nhưng mà vào những cái tháng như này thì à, em đi khoảng à, một tuần một tháng em đi khoảng 2 đến 3 lần thôi à, em yêu cầu người đàn ông hô ghen bởi vì em đi dạ, hoài cái bổn phận người phụ nữ là chăm sóc con cái gia đình mà đi hoài như thế rồi anh nghĩ rằng nó sẽ cái tình cảm nó nhạt nhòa rồi cái người chồng họ cũng rất là khó chịu dạ à, cái khoảng đó thì em là một người rất là lãng mạn biết cách chiều bằng trai à dạ rất chín chắn rất ra hôm nay em có đi với người thân không à dạ có hôm nay em đi với hai chị bạn dạ ờ, thân chào anh Huyền Linh à, thân chào bạn Cát Tường thì nói về linh đó, thì linh là một người rất là có cái ờ, trách nhiệm với gia đình ngay cả về công việc cũng vậy mình có một cái muốn hỏi bạn trai ở ở khía cạnh là linh hay đi ví dụ như là thứ bảy chủ nhật hoặc là những dịp lễ đó thì hay linh hay đi ờ, đi tour thì không có thời gian mà dành cho bạn trai thì ờ, với bạn thì bạn sẽ nghĩ như thế nào em vậy thì cũng bình thường thôi công việc thì biết thông cảm với nhau thôi thì ờ, những ngày mà linh đi vắng thì về vấn đề cơm nước hoặc là có con thì bạn chăm sóc cho con được không dạ đến lúc đó chắc là được chứ ạ <laughs> nhưng mà em sẽ cố gắng để làm những công việc đó thì cái duyên nó đã có rồi đó cái quan trọng là bây giờ các bạn là nắm bắt cái cơ hội đó và tạo cho mình một cái nợ đó là do quyền quyết định của hai bạn thì mình chỉ có một ý nhỏ vậy thôi dạ. bạn đi với ai à, em đi với chị gái chị gái này ngồi giờ ngồi cười suốt nha em chào anh quân anh em chào chị cát tường chào quý vị khán giả Em là tên Thảo, chị gái của Thành ạ. Chị thấy bạn nữ ở bên này thì cũng ờ, rất là dễ thương, vui vẻ và chị thấy là rất là đảm đang. Hai em thì đều có một ờ, điểm giống nhau là thích ham mê đá banh nên chị nghĩ là có thể chia sẻ với nhau về đá banh nhiều hơn <laughs> và mong hai em cũng cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu nhau để tiến tới ờ, xa hơn nữa. Trời ơi chị gì dễ vậy chị không lo chia sẻ công việc mà chị chia sẻ đá banh. <laughs> rồi cảm ơn chị thôi hai giờ em à, kéo màn đi hai em nói chuyện đá banh với nhau đi rồi kéo màn lên thành làm thủ môn cũng được rồi tự tấn công luôn đi em em có hay đá banh không dạ thực ra thì ờ, cũng ít khi đá lắm anh dạ nhưng mà do năm nay thì công ty em vừa mới tổ chức cái sinh nhật cái hội thao của tổng công ty nên tham gia cái giải đó thì vô tình được giải nhất thôi rồi em có thích ờ, đi ờ, à, đi phượt bằng xe máy không? Dạ có, đó là cái đam có. mê của em dạ. Anh không thích máy. Dạ, dạ, trời ơi, cũng hỏi nó thích gì hả? Hỏi, hỏi chi vậy ông? À, anh có cảm nhận gì về em ạ? Thì em là người mạnh mẽ Thì nói chuyện rất là tốt, rất là lưu loát Còn anh thì anh lại hoàn toàn khác đối ngược lại Vậy em sẽ bù đắp cho anh à, Nếu như mà có cơ hội thì mời anh về đến Buôn Mê Thuộc uống cà phê dạ. Nhất định rồi em sẽ là người pha cà phê cho anh uống hay quá Rồi chúng ta hẹn hò như thế nào theo em nghĩ anh làm công việc kinh doanh cái thời gian của anh sẽ chủ động em thường rảnh vào ngày đầu tuần như vậy rất là thích hợp mình thích thì mình à, đóng cửa mình đi chơi thôi Ra hát tặng bằng nữ bài đi vừa hát em vừa mở món quà mà em tặng cho cô gái cô gái ấy ra nào chuẩn bị bắt đầu Định mệnh của anh là để yêu em Để một đời được thấy em cười Định mệnh của anh là để bên em Để một ngày chở che ngày đêm Định mệnh chỉ cần phía trước bước bên em Dẫu địa ngục anh vẫn bước tới Rồi em quên mất rồi <laughs> Em cảm ơn anh Nếu anh đếm được những vì sao Thì em yêu anh đến bậc nào tinh tú trên trời sao đếm được tình yêu càng với lại càng cao hoa là gì vậy em gái dạ đây là một cánh hoa hồng cánh vàng. hoa hồng vàng và một con gấu ý nghĩa thế nào vậy em sao em thấy đẹp thì em mua thôi em tặng cánh hoa hồng được rồi sao bỏ con gấu vô làm chi nữa ừ, cho nó đẹp thôi tại vì đặt cái này nó đi cả bộ này nên phải lấy như vậy ok các bạn ngồi vào ghế đi bây giờ chúng ta có 30 giây để nhắm mắt lại cảm nhận xem tim mình có rung động hay chưa các bạn nha suy nghĩ thật kỹ nha một hai ba hết thời gian xin mời bạn sao chàng trai lại không bấm dạ em nghĩ là nếu mà để đi quá xa thì em nghĩ là cảm thấy là khó không không đến được tức là cảm giác cái tim mình chưa rung động đúng rồi tại vì khi em đi tìm bạn trai mà trước tiên em cứ nói là người ta phải ở nhà lo cho cho con cho cái để em đi làm thì nó hơi gọi là nó không có nghe nó không có được thuận lắm có lẽ vì điều đó mà anh ấy đã đã, đã không bấm nút nha. em gái rất là dễ thương mà rất là giỏi đấy em giống như chị cát tường đấy, đấy. vậy đó rồi dù sao thì vẫn rất là tôn trọng quyết định của hai bạn và thay mặt cho chương trình gửi tặng hai bạn một phần quà đó là mỹ phẩm cao cấp thương hiệu Skin Azek nhập khẩu từ Hàn Quốc à, Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình trong cuộc sống Rồi Và đây là phần quà dành cho hai bạn Nước xịt thơm miệng thảo dược Relux Một phần quà dành cho hai bạn nữa đó là phần quà đến từ Comagon, trợ lý dạ dày trợ sức thạch công. Rồi, chúc các bạn sẽ sớm tìm cho mình một nửa yêu thương nha. cảm ơn hai bạn. tiêu chuẩn tìm một người bạn trai như thế nào khoảng từ một mét bảy trở lên ạ trai có mét sáu mươi lăm à khuyết điểm của em là em nói rất nhiều em có một cái tật xấu gì em giống như là mù đường luôn á à, người yêu tương lai của em thì anh ấy đừng có mù đường giống em mời bạn nam rồi ngồi đi bạn mời bạn nữ Rồi bây giờ mình giới thiệu về mình nha Dạ em tên Võ Tuấn Kiệt Năm nay em 24 tuổi Em làm kinh doanh À rồi quê mình ở đâu? Dạ quê mình ở thành phố Hồ Chí Minh Rồi mời bạn nữ giới thiệu Dạ em chào chị Cát Tường Em chào anh Quyền Linh Chào bạn Em tên là Nguyễn Thị Thùy Liên Em sinh ra và lớn lên ở Đắk Lắk à, Năm nay em 23 tuổi Và công việc của em là nhân viên pháp lý Trong một công ty kinh doanh về thiết bị y tế Rồi à, ưu điểm khuyết điểm của em là gì em sống rất là tự lập à, cái gì mà em có thể tự làm thì em sẽ làm hết mà em không muốn làm phiền đến người khác à, cho nên là mọi người sẽ nhìn vào sẽ thấy em có vẻ mạnh mẽ và độc lập và đôi khi thì đó lại là một cái khuyết điểm tại vì là à, các bạn nam nhìn vào thì lại không muốn yêu một bạn nữ mà quá mạnh mẽ và độc lập như vậy em biết nấu ăn hôm nay thì em cũng muốn tặng cho anh bên kia cũng như là tặng quý vị khán giả một một bài hát đường vào tim em ấy muốn gửi một thông điệp là đường vào tim em ôi băng giá đó người ta cảm nhận thế nào bài hát này rất là chân thành ý nghĩa bạn à, có mấy mối tình rồi thì em trải qua ba mối tình rồi ba mối tình à, mối tình thứ nhất là học thời học sinh à, bỏ qua bỏ. mối tình mới nhất đây nè mới nhất là được khoảng hai năm mấy ba năm rồi chia tay lâu chưa chia tay được năm rồi năm rồi quen ba năm sao lại chia tay em dạ bạn đó đi học rồi có người khác uh, quan tâm nó quan tâm thôi chứ nó có gì đâu chia tay ờ, người đó giỏi hơn mình thì mình phấn đấu mình giỏi hơn họ mình đang phấn đấu người thì người ta đi theo người đó rồi trễ rồi ha à, ra giờ mình phấn đấu trừ hao đi bạn gái bạn trải qua bao nhiêu mối tình rồi à dạ em đã trải qua một mối tình từ thời sinh viên chia tay cũng được 3 năm rồi và khoảng thời gian yêu nhau thì cũng à, khoảng ba tháng vậy là coi như cũng chưa có gì sâu đậm hết dạ đúng rồi rồi mình đặt tiêu chuẩn tìm một người bạn trai như thế nào khoảng từ một m bảy trở lên ạ bên à. kia cao nhiêu à, anh cao con bé 65 à có 65 mà rồi sao được không thì ờ, mình có thể có những cái khác bù lại có giày bù lại không sao gì nữa dễ nhìn và có thiện cảm là được ạ à? anh dễ nhìn lắm nhìn là thấy à yên tâm gì khó hơn đi em thì cũng hơi hướng nội và em không phải là một người nói nhiều cho nên là em mong anh ấy sẽ à, nói nhiều một chút để cả hai có thể chia sẻ nhiều hơn có điều gì em không thích ở người bạn trai À dạ em không thích bạn trai vô tâm ạ Nhưng mà bây giờ chị em á mới 23 tuổi thôi Còn rất trẻ, lý do gì em đăng ký đến bạn muốn hẹn hò? Ừ, dạ, tại vì à, em cảm thấy là tìm một người phù hợp thì rất là khó và em thấy chương trình bạn muốn hẹn hò thì đã ghép cho rất nhiều cặp đôi mà à, em nhìn thì em thấy là các anh chị rất hợp với nhau thì em cũng mong muốn có thể tìm được một bạn nam và sau đó thì tiến tới hôn nhân Thưa quý vị, lúc đầu đó mình nghĩ chương trình bạn muốn hẹn hò là dành cho những người mà họ chưa không có có cái cái cơ hội để tìm kiếm một nửa của mình. Nó ngắn gọn là những người bị ế đó, hăm hăm băm băm băm ế đúng không? Nhưng mà Tường cũng có một người bạn cũng nói chuyện với Tường là Tường ơi, à, anh có đứa thằng con trai cho tham gia bạn muốn hẹn hò dùm cho anh. Mà nói ủa con anh nhiêu tuổi? Con anh 23 tuổi mới đi học nước ngoài về. Nó trời đất ơi, con anh 23 tuổi đi học nước ngoài về bồ thiếu gì thiếu gì bạn gái, thiếu gì cơ hội đăng ký bạn muốn hẹn hò chi. Nó không nhưng mà anh chỉ muốn là chương trình bạn muốn hẹn hò tìm bạn gái tìm con dâu cho anh chứ anh không có muốn cho nó quen ở ngoài nó bắt công nó quen bậy bạ đó có nghĩa là uy tín của chương trình bạn muốn hẹn hò ngày càng được nâng cao bây giờ không phải những người ế không thôi mà những người họ muốn tìm vợ tìm chồng họ cũng tìm đến chương trình bạn muốn hẹn hò 23 à. tuổi là chuyện bình thường anh có một ông bác hàng xóm bác nói với ờ, anh á linh ơi con bác uh, bác gái mất sớm rồi bác uh, tìm một người tri kỷ hoài mà không có thấy coi chương trình bản mối hẹn hò năm sáu năm nay rồi bác không phải tìm người yêu mà bác muốn tìm một người tri kỷ bạn mối hẹn hò có làm được điều đó không con con nói dạ được bác bác mấy tuổi nói bác 91 <laughs> Có nghĩa rằng từ nhỏ đến lớn, từ già đến trẻ Mọi người đều quan tâm đến bạn mối Hèn Hò Bởi vì bạn mối Hèn Hò là chiếc cầu nối hết sức hiệu quả cho tình yêu thương Bây giờ mình tiếp tục bạn à, muốn tìm bạn gái như thế nào một người biết quan tâm chia sẻ ừ. biết thông cảm cho mình mấy cái này bạn gái nào cũng có chứ cũng quan tâm hết trơn á không có hay cằn nhằn ừ, <laughs> cằn nhằn đúng rồi cằn nhằn bạn kia có cằn nhằn như vậy bạn gái dạ tính em thì không cằn nhằn em có càm ràm thôi đúng không à dạ cái đó cũng không luôn anh không luôn đỡ ừ. nãy bạn đó kêu là bạn đó cần một người à, quan tâm ừ. nó nhiều xíu đó cũng là cái khuyết điểm của em em nói rất nhiều <laughs> tại vì em làm lĩnh vực là về về kinh doanh thì ừ. mình phải nói nhiều để cho người, người ta mua, mua cho mình ừ. thì mình phải làm mọi cách ngọt có nếu mà phải ngọt người ta mới mua nặng cũng có hả không không có nặng <laughs> nặng cũng có là mệt giống ai không em có hình tượng ai không thì à, cỡ như à, khởi mi thì được khởi mi hả minh hằng khởi mi minh hằng nữa hả? <laughs> một cái trải nghiệm à, đầu tiên mà nó giống giống là cũng được ha dạ oh, em chào anh quý em à, nãy giờ em cảm nhận cái anh kia như thế nào À, dạ em cảm nhận là anh ấy cũng khá là dễ thương và có vẻ chân thật Anh dễ thương lắm, nói chung là anh cũng có duyên lắm á Em có một cái tật xấu gì không? Em giống như là mù đường luôn anh à, Mọi người đi thì có thể đi một lần, hai lần, hai lần thì nhớ Còn em thì ít nhất cũng phải bốn năm lần, mà nhiều khi bốn năm lần thì em cũng không nhớ nữa Kiểu như là đối với em một con đường thì đi bằng xe buýt thì nhìn nó sẽ khác đi bằng xe máy và đi vào ban đêm thì nó sẽ khác với đi vào ban, ngày. ngày dạ đi buổi sáng khác buổi trưa đúng không dạ đúng rồi cho nên em rất mong là à, người yêu tương lai của em thì anh ấy đừng có mù đường giống em chứ không nhưng mà yên tâm đi khi yêu em sẽ nhớ tất cả mọi con đường bởi vì khi yêu thì những con đường đó là những kỷ niệm không bao giờ quên được không lo điều đó chiều cao thì có thiếu một ít ha một so với tiêu chuẩn ha cái công việc hiện tại em đang làm đã, đã ổn định chưa dạ đang ổn định rồi. à, à bây giờ nếu lấy vợ về mình sẽ ở đâu dạ mình ở nhà của ba mẹ em nhà ba mẹ nhà có đông anh em không dạ có hai anh em hai anh em dạ ba mẹ em là anh hay là em dạ em em là em anh lấy vợ chưa dạ chưa à. rồi chúng ta sẽ gặp gỡ người thân đi em trai đi với ai dạ em đi với mẹ em anh em với hai đứa em ồ có cả nhà luôn ha chào cô chào em chào anh à, quyền linh và chào chị cát tường và chào à, tất cả các vị khán giả ở đây hôm nay rất là tiếc là ba của kiệt là bận công chuyện không lên đây được thì em liên em đại diện cho ba luôn khi bạn gái bước ra thì em không biết thế nào chứ mẹ em gật đầu liên tục rồi đó <laughs> phải không mẹ <laughs> thì anh cũng uh, uh, muốn uh, hỏi em một chút, chút xíu thôi thời nay là um, các bạn nữ là không thích sống chung với lại ba mẹ còn em thì em thấy như sao? À, dạ em thấy là nếu mà sống chung với ba mẹ chồng thì cũng có rất nhiều ưu điểm ví dụ như là à, khi mà có con cái thì ba mẹ có thể hỗ trợ mình nếu như mà ba mẹ chồng của em nó hơi khó quá thì sao dạ em nghĩ là khó hay không thì sẽ phụ thuộc vào cảm nhận của từng người và nếu mà cái khó đó nó hợp lý thì em cũng chấp nhận thôi ạ vậy thì anh chúc mừng em tại vì à, ba mẹ anh dễ lắm <laughs> nhìn mặt là thấy cô thấy dễ rồi không có quan trọng cái vấn đề à, không có quan trọng cái vấn đề là phải ở chung với mẹ chồng hay không cho nên là nãy chị Cát Tường kêu là anh đi sớm sớm mà chưa chắc à nhiều khi em với nó ờ. đi á <laughs> cô nói vài câu với ờ, con dâu tương lai đi cô dạ con chào cô ạ thì ờ, cũng yên tâm đi tự gì á tôi đây cũng có một cái phương châm á là xem con dâu như con gái vậy đó thành ra là không có lo về mà mẹ chồng nàng dâu gì hết á xem như con gái bình thường nó khác nữa dạ đúng là xem xem con dâu như con con ruột đó, đó. vậy đi con ruột đi dạ rồi cảm ơn cô cảm ơn anh nha mình đi với ai em à, dạ hôm nay em đi với ờ, chị gái em em gái em và các bạn của em ạ Ồ, rồi chào chị à, em chào anh quyền linh chào chị cát tường chào bạn trai và chào tất cả quý vị khán giả em là ly chị gái của liên à, rất vui được gặp bạn nam ở đây dạ em rất vui được gặp chị yeah. em gái chị thì uh, rất là tình cảm sống hơi nội tâm một xíu có bướng bỉnh không chị à, đối với chị thì cũng hơi bướng một tí xíu nhưng mà chị nghĩ là đối với một người yêu thì chắc là rất là dễ thương à, vì vậy chị mong cái người em rể tương lai của chị sẽ là người quan tâm và yêu thương em gái chị dạ vâng thật lòng cảm ơn chị nhiều hy vọng em sẽ là người đó rồi bây giờ thì hai trẻ gặp mặt thôi đây là bông hoa đúng không ra mình bỏ xuống đất <laughs> đó cảm ơn anh em quần áo coi như gặp bạn gái đầu tiên gây ấn tượng như thế là đẹp rồi dạ em chào anh rồi anh chào em à, anh có một sở thích gì đặc biệt không mình thích mang lại tiếng cười cho người ta thôi mang niềm vui cho người ta thôi như như cái không khí đang buồn đúng không thì mình phải tạo gì đó để cho người ta vui lại Ví như mình tốn tiền nhưng cái tiền đó mình làm cho người ta vui thì mình cảm thấy mình vui chứ được bây giờ nó bạn gái đang buồn tôi đang buồn quá làm gì vui coi đây là một cái trò diễn ở trên tivi rồi nhưng mà muốn diễn lại cho em coi thôi cho nó vui thôi chứ dạ là anh diễn trên tivi à không có người ta diễn tivi rồi em <laughs> nhìn kỹ nha hẳn ra ra hai đồng dạ đồng đồng màu gì dạ màu vàng đồng đồng màu gì màu bạc em đóng chắc lại vậy em thích đồng màu nào em thích đồng màu bạc thích đồng màu bạc đúng không thì em sẽ giữ trong tay là màu bạc anh sẽ lấy đồng màu, màu đồng ra đó giữ chắc nha một hai bỏ túi sao đi đâu mất tiêu hai vậy anh vậy tao mới ảo thuật, chỉ em ảo thuật gì nữa vui không vui không dạ vui ạ vui ha nãy giờ tôi cũng dòm kỹ lắm mà tôi chưa phát hiện ra đó em phát hiện gì không dạ không em chưa phát hiện nhưng mà em có hở hở hí hí gì không dạ không chị. em nắm chặt hai đồng dạ đúng rồi chị. mất đồng em cũng không biết sao mất nữa lần sau cẩn thận nha tiền của mình em đi chung với anh phải cẩn thận nha có đi chơi để tiền ở nhà vui chưa dạ vui rồi anh rồi cảm ơn em vui rồi vui rồi anh có phải là người nóng tính không ạ không nóng tính em cũng hơi sợ những người nóng tính à, đặc, đặc biệt là không nóng tính không nóng được rồi mình hẹn hò sao nè cái khoảng cách gì hẹn hò sao thì uh, mình đi làm là từ thứ hai đến thứ thứ bảy luôn có thể gặp nhau được thứ bảy hoặc chủ nhật gì đó ừ, dạ buổi tối thì sao anh tại vì thứ... buổi tối thì sợ mệt thôi tại vì năm năm rưỡi sáu giờ mới về tới nhà lần nếu không mệt thì có thể uh, đi đâu đó cũng được rồi đi chơi bạn gái cũng sợ mệt ủa yếu lắm hả có sức khỏe không đi chạy xe cả ngày rồi thì về thôi mình phải bủng rủng tay chân mình mệt mỏi chứ bủng rủng tay chân Mình dạ. là họ đi chơi lên đúng không mà thì bây giờ mình ra đường mình chạy xe cả ngày ngoài đường là cũng mắt rất là cay mình phải gặp bạn gái để mình nạp năng lượng vô chứ thì ví dụ như một tuần này gặp một hai lần ba bốn lần là được chứ ngày nào cũng gặp là sao chịu nổi chứ <laughs> không cũng thiệt tình được cái được thiệt tình đó đó em muốn hỏi về anh nữa không dạ em không có câu hỏi gì thêm nãy giờ trò chuyện mình cảm nhận về đối phương như thế à, nãy giờ em nói thì thấy em là một người rất là chân chân tình chân thành à, có sống có tình cảm dạ em cảm ơn anh à, dễ thương cũng được 30% phần trăm của khải my <laughs> quay ghế <laughs> hãy nhắm mắt lại kiểm tra xem cái con tim của mình có rung động với người đối diện chưa rung động thật hay chưa hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm một hai ba hết thời gian hết thời gian cô gái đã không bấm nút tại sao em lại không bấm nút em thấy ờ, ảnh làm việc có vẻ cũng vất vả và cái việc mà đi ra ngoài buổi tối thì có vẻ em cũng không muốn làm ảnh mệt thêm có vẻ tình yêu nó chưa xuất hiện cảm xúc nó chưa đông đầy à, biết đâu ờ, đâu đó sẽ có những người bấm nút cho em và cũng có những người sẽ bấm nút cho bạn gái thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược relax gửi tặng cho hai bạn một phần quà từ comagon trợ lý dạ dày trợ sức thành công chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình